Xin giới thiệu với em đây sau lưng chúng ta là thiên đường BBL Vậy thì BBL là gì? Là những chiếc máy tạ như vậy nè Đó, những miếng chiếc máy tập tạ gọi là to đùng như vậy Đó, mạnh mẽ như vậy Thấy sợ chưa? Và tầng 3 là chúng ta sẽ luyện tập chiếc máy này BBL được viết tắt của chữ Pro Performance Plus Chữ L là Lot, Lot là gì? Nạp, nạp, nạp, nạp, nạp Một cái hành vi ta cầm cục tạ chọt vô chứ là Lot nhớ nha dạy phải nhớ đó đó cầm tạ vô chọn cái là lót cầm cục tạ chọn cái là lót và điều đặc biệt là PVL nó là thuộc dòng leverage mà leverage là những cái máy tập được hoạt động theo cơ chế đòn bẩy cơ chế đòn bẩy tức là có cái trục ở giữa lật lật lật lật lật lật như này tức là BBL đó là những máy sau đây là BBL đặc biệt máy Smith và Sin cũng được quy vô dòng BBL luôn dạ. đó những chiếc máy tập này nó sẽ cho tập luyện nó, nó khó hơn nó nặng hơn và cái từ cơ bắp chúng ta sẽ được kích thích nhiều hơn so với những cái máy trước tức là hai tầng trước đó làm tập thêm về cường độ thiên về cường độ cao với những máy uh, à, Solarite với những máy BA Bioart và bây giờ là càng ngày càng khó đó là BBL BBL là sự kết nối tuyệt vời tuyệt vời giữa Solarite và Free Weight đó mình học game chỉ tiền đó thôi đầu tiên là Solarite nè thứ hai là tới BBL nè thứ ba là test free weight rồi sau đó là chúng ta sẽ có những giáo án nâng cao trộn pha tất cả thứ với nhau và ngày đầu tiên chúng ta sẽ tập phần lower body khởi động chưa rồi, khởi động lower body chưa đó à, chào em nó khởi động lower body chưa khởi động rồi đúng không khởi động rồi thì chúng ta sẽ tập với chiếc máy đầu tiên là BBL leg press BBL leg press tập đùi hiểu không tập mông đó, cho phép em là có động tác có đẩy nó, nó giống như cái bài ở có một cái máy ở dưới đó là Solitaire Red Press em tập rồi BA BA Bioac Red Press này cũng tập rồi cái điều đặc biệt của máy này á, là thứ nhất là, là, là USA USA hai em và cái form này nè nó nó nó cong cái đồ lấy chân nó hình cong nó nhám nó không gây trơn trọi cho cái chân và em đặt cái chân vào rất là vừa vặn không không bị chấn thương đó, khung máy chắc đầm chuyển động siêu êm luôn BBL nó chuyển động cực kỳ êm mượt rồi chúng ta đạp giống như lép lép bình thường thôi dạ. ok đó xuống xuống là mình uh, có hấp cái bụng vô để cái đùi mình ép sâu hơn tí xong rồi mình dùng gót mình đạp ra đó, mình dùng gót mình đạp ra chân mình để rù gối cho tay mình để rù gối cho nó chắc ăn còn không cầm đây cũng được rồi tới cái cuối cùng mình đạp lên như vậy xong mình thả ra cố gắng đạp 10 cái dạ. đạp 10 cái nha vô nháp nháp đi giai đoạn này là không còn dạy hít thở nữa nha hít thở mà sai không được á đây là BBL Blast Fest rồi đập rồi đúng rồi đó chậm rãi thôi đúng rồi chính xác rồi chính xác đó tốt đó chính xác nhẹ nhàng thôi chậm rãi đó tập tạ rồi bây giờ có điểm dừng rồi đó dạy mấy tháng mới được á rồi nhẹ nặng được rồi được rồi mình thử thôi mà chưa tập mà nhẹ hay nặng vừa đó vừa đúng không vâng vừa thì thôi kệ nó mình cứ tập từ từ mức tạ này đi anh thấy này cái đây cái này là cái máy rất là đẹp dạ. máy đẹp không nên nó nằm ở cái khu vực này đầu tiên luôn đúng không Bước lên Ôi. cửa là thấy hả? Bước lên cửa là thấy liền 130 triệu Rồi vô Chúng ta sẽ bắt đầu set tập đầu tiên với BBL Led Fresh Bất tạ 40kg Vô Lên 1 2 3 4 5 6 bảy tám chín mười Rồi gắt cái vào Tốt Lên 10 kg Lên 10 kg Ok Rồi 60 kg bắt đầu 10 cái 1, 2, 3 Vô Thử, thử, thử lửa rồi à, Còn được mà Ngon Ngon, ngon, ngon Không đỡ luôn nha các bạn Ngon Ok Ngon, ngon, ngon, ngon ngon năm sáu bảy tám chín mười rồi gác vào lên tạ lên tạ hai chục ký nữa một hai ba vô Sao thứ ba tám chục ký làm luôn trăm cho chẳng ta hai ba <laughs> mỗi đỡ luôn nè bốn năm sáu bảy tám chín rồi rồi tháo tay vô rồi tháo băng ra bonus nữa không bonus nữa không tập dưới xích mà nữa không nữa thì ok chơi thêm chục ký nữa hả hai chục hai chục bên đi thêm hai chục bên okay. đi cho nó thêm hai chục bên thôi là bốn chục ký tất cả cho nó sốc <laughs> này là à, đang dạy chưa có đo đo tải là đang dạy kỹ thuật thôi còn nên nhớ đây là buổi tập buổi tập dạy chứ không phải là buổi tập mà mà, mà chuyên nghiệp mà đo tạ khi mà chúng ta tập chính thức chúng ta sẽ đo tạ và chúng ta tập đúng mức tạ còn này đang dạy bạn các bạn đi dạy học như thế là đầu tiên mà nó biết con gái được nhiêu không mới cho đạp hồi mới mới mới mò mò hồi mới ra được nha bạn không anh nhưng mà nếu mà lần đầu tiên mà dạy mà dạy như thế này là bỏ học đó <laughs> tùy gà chứ một hai ba bốn sáu một trăm hai chục ký xét bonus thứ tư anh phụ em cái đầu bắt đầu từ từ nhá ừ một hai ba <laughs> một hai không đỡ nha nha không đỡ nha bốn năm đúng rồi đó sáu cứ từ từ thôi ok tám hai cái nữa chín cái cuối này giữ lâu lâu thế này giữ xuống đi xuống đi xuống đi xuống xuống giữ lại lâu lâu thế nè ok gắn gồng giữ nha lên một hai ba lên ok rồi chốt tạ lại Tôi... đẩy đi anh ơi hả <laughs> đẩy đi anh ơi rồi ok tốt rồi tháo ra nghỉ ngơi đổi bài xin giới thiệu với em đây là cái máy Smith Machine chiếc máy Smith Machine này nó rất quan trọng trong phòng gym nam nữ gì nó cũng dành nhau tập máy này kinh lắm Vậy hả? nên mốt em vô phòng gym nhớ phải dành cái máy này chứ không tập được đâu thì cái tại sao nó tên là Smith Machine chắc là đặt tên của ông bà Smith nào đó sáng chế ra máy này thôi cho anh cũng có rõ nữa mấy em Smith nhưng mà đại loại là vậy nè vô trong máy uh, à, THL phải test hàng thấy cây ớn không đừng đúng vô không thấy ớn không? kinh không đó là giá trị của mỹ đế á bởi vì cái máy này càng phải chiếm dụng nữa thấy có cái máy này chuyển động bao, bao mượt không đó nè không đây vô test hàng ở bên quận 7 này ba cái máy Smith Machine luôn ghê không nhiều nhất trong hệ thống trung tâm luôn còn những trung tâm khác thì hai máy chỉ có cái quận 12 một máy ủa sao vậy tại vì bên đó người ta không có gọi là khách hàng bên đó người ta không có gọi là hiểu lắm về thiết bị mỹ đế hai em mà người ta tập ở đâu đâu đâu người ta cũng quen rồi ừ. thì, thì anh chưa muốn đầu tư lắm thì thôi <laughs> rồi đây đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài squat squat có rất nhiều cái bài tập để có những cái máy đi squat khác nhau yeah. Dạ. à, và một máy không thể bỏ qua đó là Smith Machine em lụng anh phút chắc tới đây được rồi rồi mỗi bên 10 kg động tác squat đó thì không có chỉ nữa anh đã chỉ rất là nhiều lần rồi do đó em cứ vô mà em squat thôi rồi hai tay cầm đúng rồi gánh lên xong bật cây ra chuẩn nặng không dạ Vừa anh Vừa đúng không? Vâng Rồi ok Nó cứ mong đưa ra sau tay cầm khép lại vào thật sâu cơ mới đã biết không Đó chuẩn rồi đó okay. Rồi tập thật nhé Dạ Đây là hai cái khóa bảo hiểm Vô trong trường hợp nặng quá thì à, nó nó nó nó không có đè em à để nó không bị rơi nhưng, nhưng mà trong THOL không ai chơi với cái khóa này hết á đúng không phải tin dạ. tưởng anh em người ta này... lắm, không ai chơi với khóa này hết á Ờ à, Thế anh cho em chơi, chả lẽ người ta bảo em PD à? Tại vì em không có men ờ, <laughs> Đúng Rồi thôi, ba set của bà Smith Machine Squat Thần Thánh Bắt đầu Rồi xuống Kẹt ừ. Thấy không? Kẹt Không, bảo hiểm mà, tập đi Giữ lại form này, mục đích của anh là vậy đó xét đầu anh cho tập vậy Ờ Thấy không? Set cho em tập sâu hơn hả? Tức là xét đầu mình không có chơi à, full mà mình cái cảm giác mà nó chỉ giữ ở đây đó nó, nó thốn lắm à. nó thốn hơn so với xuống sâu nữa nó thốn lắm đó à. anh sẽ tăng độ khó cho game từ từ mà đủ chưa tám chín mười rồi gác vào đó tăng độ khó cho game một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt gắt vào lên tạ 5 kg nữa rồi dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi ok rồi nó là một chút xíu cái bài squat này là khi xuống đừng có để cái đùi gối vượt khỏi mũi chân đó mà chúng ta phải đưa cái mông ra sau à, đưa cái mông ra sau đừng có vậy dạ. nha đó chéo thẳng xuống cùng lắm bằng mũi chân thôi đưa mông ra sau trọng tâm rất chính giữa dạ. đó. thì cái bài này chỉ vậy thôi bình thường á squat ngồi xổm thì biết rồi nhưng mà cái máy smith này nữa nó sẽ giúp cho mình ổn định cái form của bài squat hơn và từ đó em sẽ tập luyện thuần thục được cái bài này và để những cái chương trình sau em qua với cây bao eo freeway squat luôn yeah. Dạ. à, cái ống cây nè nó, nó nửa đùi nha nó giữa đùi mình chưa ok đó, xuống nè tức là cái ống này nè cái ống này nó chiếu ra nè yeah. Dạ. nó giữa cái đùi của mình không có quá sau mà cũng không quá trước yeah. Dạ. đó xuống mà cái cái cái cái cái cái đùi cái đùi mình nó rá song song với sàn yeah. là chuẩn Rồi xong Chuẩn bị qua bài tiếp theo đó là bài Flat Press trên máy Smith Machine Cực kỳ sexy nóng bỏng hai cái bài tập vừa rồi á mà anh hướng dẫn em là bài leg press bên kia với bài với bài squat bên này á là những bài tập về thể lực sức mạnh nó cho em cái độ khỏe độ khỏe toàn diện cái phần cơ lao body luôn nguyên dưới luôn chân hông mông đùi nó phát triển hết nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn tức là những cái những cái bài tập nãy giờ là nó chuyên về độ khỏe và cơ nó phát triển toàn diện ừ. còn cái bài tập này thì đương nhiên nó cũng độ khỏe nhưng mà nhưng mà một cái sứ mệnh khác của nó là nó nó nó cái độ beauty cái độ beauty cái độ đẹp cái độ đẹp cái độ sexy cái độ kêu gợi đó thì đây là một bài tập à, nó cũng khá khó nhưng mà anh cũng rất là thích bài này nên chỉ em thêm bài này nữa thành ra bỏ túi cũng nó cũng giống như led red bên kia thôi à nhưng mà cái dạ. tư thế nó khác nó làm cho mình tập nó có cái, cái cảm nhận nó khác và nó nó duyên dáng nó duyên dáng mà nó nữ tính hơn yeah. Dạ. đây làm đây <coughs> đưa hai chân lên đây ok các anh cho đều nha đó này với này là phải đều nhau nha rồi xong nhớ để giữa nè em để cái đôi giày em nó có cái đẫm như đây nè em để vô là nó không chạy okay. đúng không tại cái này tùy giày nữa mà nói dạ. chung anh giày nào tập được hết á nhưng mà em mới chơi thì chơi đôi giày là đúng rồi đầu nằm bình thường hai tay cầm đâu cũng được cầm đùi gối cũng được dạ. đó đẩy lên xong rồi đưa gót nè lấy gót đưa gót ra trước một tí để để mở cái cây này ra nhưng mà không sao hồi có anh mở cho em dạ. hiểu không đó mở ra xong rồi đẩy bình thường thôi giống như ngoài kia thôi dạ. đó xuống xuống xuống căng hết cỡ rồi thôi xong rồi dứt lên thẳng không okay. nè không đó căng mông đó nhớ không anh bị gì bị là không mình phân tâm á bài nó khó chỗ là cái cây mix nè nhưng mà không sao hồi anh á anh tập cho em thì anh giữ cho em dạ. nó còn bình thường em tự tập thì em nhìn nó em cố gắng điều khiển cái chân sao cho cái cái cái này nó mở ra nó không bị phe khép vô dạ. rồi nên tới đây đổi ngược lại đẩy cái mũi lên thấy không okay. Dạ. đó mở ra đẩy không thấy không ok dạ. gác vô rồi xuống rồi dứt đúng rồi đó đó nó không không lấy được phải không anh mới nói rồi đạp đi cứ đạp đi anh lấy cho rồi ok à, ba thẳng lên chưa thẳng lắm thẳng lên luôn ờ đó đó ok ok ok ok nhớ xuống sâu sâu đó thẳng lên ừ, ok rồi rồi lên gác vô gác vô được rồi gác vô gác vô nè à, à. bu ra buông ra anh gác rồi nhẹ nặng vừa vừa hả dạ rồi vừa rồi lên 5 kg thôi <laughs> thì vừa lên 5 kg có gì đâu mấy bài đồ yêu này mà nè đập một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười gác vô ok nặng chưa vừa thôi chưa vừa rồi hả vừa rồi lên 10 kg anh cứ thêm thoải mái đi rồi giúp giúp giúp anh giúp, giúp, giúp. cây giúp. cho em ấy ok anh đang giữ này chứ hai nhưng mà em xu hướng đạp em phải gắn kìm cái chân để cho đạp thẳng chứ đừng có đạp xéo rồi bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi vô ok em đạp thì cái lực thì là tốt nhưng mà cái sự điều khiển cái chân em chưa được đúng rồi đúng không cái cái chân em anh buông cái là dính cây anh buông cái là dính cây à nên phải nên thời gian sau là em cố gắng tập điều khiển cái chân nữa không nè lên ok à tức là cái một cái mũi chân cái gót đó, em luôn có xu hướng để cao nè còn nãy em lên em để về là nó vô không à em cái gót không cái gót dĩa là nó không có rớt đâu sợ rớt kiểu gì được không vâng. rồi thấy thầy ờ, điều khiển chân vô tay vậy không ghê ghê Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập tiếp theo mình hành hạ cơ đùi dạ. Nãy là mình tập cho cơ đùi mình nó mạnh mẽ còn bây giờ mình tập bài này là cái cơ đùi mình nó cứng ngắc luôn nó cái cơ đùi nguyên mặt trước là nó cứng với mông nữa dạ. đó bài tập này có tên là lunge lunge nãy giờ summary đây nè mình tập là có cơ chế squat là đứng lên ngồi xuống dạ. cơ chế leg press là nằm đạp và bây giờ là cơ chế lunge là là đổi chân nhấp dạ. đổi chân nhấp đổi chân nhấp lunge nó có hai kiểu lên một là mình lên mình đổi chân mình lên mình đổi chân ok còn hai á là mình đứng một chỗ đứng dậy mình chơi luôn đó trong cái máy switch này á cũng có hai cái tập em muốn lên đổi chân cũng được em muốn lên đứng một chỗ cũng được nhưng mà con gái á lên đổi chân nó duyên dáng hơn còn á lên không đổi chân là nó cường độ à, nhắc tới á cái bài lên á thì em nhớ tới cơ chế ngày trước anh nói là nguyên tắc song song và nguyên tắc vuông góc dạ. yeah. không khi em lên nè là song song là cái này song song nè và cái ống này vuông góc nè tức là hai cái này tạo được góc vuông cơ chế không song và vuông góc dạ. ở chân đằng sau nó cũng theo cơ chế đó luôn cũng được nó theo cơ chế đó nó đang vậy còn nếu mà không theo mình duỗi thẳng để mình căng dạ. mình tập này trước đó nữ thì thường thường á, người ta duỗi thẳng nhiều hơn để duyên dáng khi em nhúng á, tới cái điểm á, cái hông này nó phải đau dạ. nó đau nó nhất và cái đùi đây nó sẽ căng là đó là đạt yêu cầu của bài sponge còn nếu mà mà chỉ căng thôi mà chưa nhức là chưa được cái cái hông đây nè mình xuống mình cảm giác nó căng mà nó nhức mà muốn nó căng nhất cái đùi gối bên đây nó phải gần chạm đất dạ. nó để nó ép xuống sâu hơn và có hai cái tập nữa một là bước chân đằng trước hai bỏ chân đằng sau cái nào cũng được hết đó dạ. nhưng mà nữ á, thường ta bỏ chân đằng sau nó duyên dáng hơn ok đúng không còn nam á, thì nó bước đằng trước vậy dạ. đó xong mới rút về xong bước lên về rồi đây là cái cơ chế lunge đặt cơ chế thứ ba của phần tập chân không mông đùi ngày hôm nay rồi vô em thôi anh thử anh thử trước cho coi nè vô không dày xong một chân bước đằng sau ok đó lên rồi có thể tập tiếp luôn cũng được không có thể đổi chân đổi chân thì cho nghỉ mệt đang tập chương nào dạ. mình ví dụ mình đang tập chương này thì mình hít thở theo chương này đang tập chương này hít thở theo chương này đó ví dụ anh anh đang tập chương này nè bước ra xuống đây hít vô lên đây thở ra ok dạ. mỗi bên chừng 8 tới 10 cái bài này hơi chua đó tập 2 set thôi mỗi bên 8 10 cái nha một em tầm một cân thôi đổi đi đổi đổi đổi đi cho đỡ mệt rồi hai ba bốn năm sáu dừng lại có đau này không có ok bảy đau chân trụ đó 8 9 10 Còn 10 lần nữa đó 1 2 3 4 Cố lên, cố lên 5 6 7 Cố lên, cố lên 8 Cố lên, cố lên 9 10 Rồi các tạ vào Nghỉ ngơi, uống súp Rồi, lên đi Tự tập nhẹ nhàng mà một hai Cái mũi gần chạm, cái cái đùi gối gần chạm đất cho duyên dáng rồi chờ chút em rồi. Dạ. em xuống sâu hơn xíu đi đó ok rồi bốn năm từ từ thôi không cần gấp sáu mệt đó nhưng mà vẫn tập được tác dụng bài đã làm vậy đó mình mệt mệt nhưng mà mình tập từ từ, từ vẫn được nó không chuyên về sức mạnh mà nó luyện cái sự bền bỉ tám chín mười nửa đường rồi tốt lắm mười một mới tập mà squat ờ, ba chục kg cũng có người sợ rồi đó bốn năm sáu bảy bấm còn hai cái nữa cố lên chín mười rồi tốt tốt tốt tốt đuối à? nó dài dài ở đây đây đây đây không họ cứ ngắt cái giò luôn trời ơi trời ngắt cái giò luôn đau đây không Có đây, đây, đây không đau đau đau <laughs> đau đau đau đau không cứ ngắt cái giò tập bài này nè cái lại này là vô này nè cho tập vậy nó mới vô không ờ, phải có sư phụ bút nữa đẩy này nọ kia các kiểu đồ tập mới nổi chứ không bình thường chỉ tập 8 cái đi ra luôn rồi thiệt đúng không nhờ có thầy mới tập được vậy đó thầy em luôn chứ không có là em tập chừng 10 cái là em chán chán cái em ra mấy người phải kìm bút có người đếm mình phải không được phụ công người ta chứ nhưng mà em tập vậy là cũng khá lắm rồi đó chứ không phải giỡn đâu tập lên mà ba chục ký là phải giỡn đâu nha bạn tưởng tượng đi đây 10 kg thôi cục này 10 kg thôi bạn lên cho tôi 20 cái còn le lưỡi không à. không lên nè không ok 10 kg rồi đó má tu tập tu xuyên điển không đàn ông tập ghê không không đó khi bạn tập này nè nó này vậy đó không đó nó sẽ lặn dày dày nó khó hơn đó bởi vì cái máy smith nó mới ra đời cạnh tranh cái máy smith nó lo cho bạn ổn định bạn chỉ ngồi bạn nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi thôi là có đùi với mông đẹp chứ thôi nó chứ vậy nè à, ờ, thấy không thấy không thấy không ai cười cho tập thử đi tập hết sức là em tập được 4 đến 50 kg đó anh bài này không có cần tập nặng nữa dạ bài này tập cho nó vừa cho nó dai dai dai thôi dẻo dai hả Rồi à, bây giờ anh sẽ chỉ em bài tập nữ hoàng của gymmer à, nữ nha dạ. Cái bài tập này là ờ, rất là phổ biến cho mấy bạn gymmer nữ tập để cải thiện vòng mông bài tập này là bài tập to mông mà không to đùi để chuyên biệt luôn nó có cơ chế là thrust hip thrust hip thrust đó nằm bật nằm bật đây là bài tập rất là nổi tiếng do đó là bài tập này hôm nay ờ, ờ, anh sẽ dạy cho em rất là kỹ và rất là nhiều đây ra đi minh họa cho à, lần trước á, thì anh đã chỉ em cái bài mà body hip thrust body hip thrust là nằm trên thảm yoga bật dạ ok thì bây giờ nó khó hơn nó là sẽ là smith machine à. hip thrust OK rồi chưa sao cho cái bụng mình nè cái bụng dưới á dạ. nó chịu tạ bụng dưới và phần ngang đùi nó chịu tạ và phải có cái bao mát nữa nè tại sao em lại cứ đau ở đây ta <laughs> em gồng lại hoặc là em cho xích lên tí hoặc không cho xích xuống một tí né cái đó ra chắc rồi. là tại xương của em hơi nhô ok thấy không chuẩn bị nè mở ra Hi. ok xuống tới đây mi thấp nhất đúng rồi xong rồi lên nè gồng cái mông lại gồng mông gồng mông nè bóp bóp cứng nhắc hơn Đúng không xuống nhìn đây nè gần chạm nè lên không giữ quan trọng điểm giữ em xuống không có nhanh cứ chậm chậm thôi vậy à? lên đó xong rồi xuống lên thở ra ok dạ. không không có là không làm vậy nha từ từ, từ thôi ok ok rồi cứ chơi đi cứ chơi đi từ từ anh nâng cấp độ, độ khó cho bây giờ tạ này hay là bỏ ra bỏ đằng cục đi cho nó quen từ từ đi em rồi chậm thôi nè đúng rồi đó lên ok chậm thôi lên hai rồi đó lên chậm lại giữ lại nè lên giữ lại nè rồi xuống giữ lại nè đó giữ lại nè ok cái xuống em nhanh quá không phải xuống vậy xuống nữa đi tới đây giữ lại nè ok rồi lên nó phải có hai điểm giữ hiểu không rồi lên ok giữ nó nói tập từ từ mà rồi ok được mười mấy cái rồi anh rồi nhẹ nặng nhẹ nặng nặng nặng hả à. lấy hai cục tạ hai chục ký mình cái lót chân nhanh nói chung có nhiều cách để lót chân tùy vào thiết bị thôi tùy vào cái máy mic và tùy vào cái này cái kia để mình mình mình mình sư phạm mình thấy cái răng nó chưa đủ sâu thì mình tìm cách để mình cải thiện cái răng thôi chứ không phải là chứ không phải là cái này áp dụng cho tất cả các bạn xem video nha tùy vào cái máy của bạn nữa tùy vào cách tập nữa đó mình phải có con mắt mình nhìn vô cái động tác nó đã đủ răng hay chưa à. ok nếu mà đủ răng rồi thôi còn chưa đủ răng thì mình tìm cách để mình cải thiện thêm răng đó ừ. ví dụ như bài bài này có cải thiện thêm răng có hai cách một là tháo lò xo này ra rồi hoặc nén xuống tí đúng không tại vì á cái máy mix á nó không có chế ra để cho chúng ta tập bài hip thrust nó không nghĩ tới chuyện đó à. nhưng mà anh muốn dùng cái máy smith này anh hướng dẫn em bài này tại vì nó ổn định được động tác nó ổn định được động tác em chỉ tập trung cái cơ chế hip thrust hip thrust để em hiểu thôi dạ. rồi sau đó tháng sau đó chúng ta qua cái bài freeway mới tập được ở ờ, bài freeway là nó không có gì kìm hết á dạ. rồi giờ vô đi em để chân đây tháo ra rồi ok sâu vô ừ đó phải nhìn nó đi nó khó ở miếng nào không hai ba giữ đó bốn rồi ok năm sáu ok bảy ok lên hết cỡ luôn ôm ok cái nữa rồi cái đó nè lên giữ lại giữ giữ giữ luôn rồi đuối thả đuối hay thả giữ nè không thả luôn giữ giữ điểm thấp ok rồi đuổi thả thả đất cũng được chục kéo lên thôi ờ. rồi lấy thêm cục hai chục cất nữa rồi dứt giữ đúng rồi lên cao lên đừng quan tâm tới cái lưng chỉ quan tâm tới cái mông này cái mông em lóc chưa được ra cái vị trí đó đây là nhớ nha có tay chạm vô nó khác rồi chứ không có không đúng không? ok lên đó phải giữ được cái vị trí cái lưng cậy cậy cậy rồi sẽ đó dùng chữ cậy tía cái lưng đi rồi, lên ừ đó nhớ điểm rồi em phải nhớ điểm này đúng rồi ok ok ok lên ô giữ lên ờ. giữ Ồ, anh nói chỉ giữ là giữ một giây chưa hết mà mười cái mà thêm cái nữa thêm nữa ở đó để nói chuyện đừng mà thêm năm cái nữa đi <laughs> không có cười nè rồi ba bốn nè cái cuối nè lên ừ giữ giữ Ủa, à. ừ á vậy luôn đó, rồi ok nó nhức nó mới á rồi ngồi, ngồi nó chơi đi nhức muốn chết rồi người ơi má ơi ngồi đó chơi đi Trời. À, không ngồi chơi cũng không ra nổi <laughs> không ra nổi luôn hả <laughs> rồi lên anh tạ 20 kg một hai ba rồi rớt điểm ra nói nha một ok hai ba bốn sáu bảy tám chín cái giữ nè mười giữ một hai ba rồi thả xuống đi giữ tiếp nè giữ tiếp giữ điểm thấp nhất giữ điểm thấp nhất giữ căng cơ ra ok đuối thả cầm cây đuối thả đuối thả luôn rồi Tốt Tốt tốt Rồi à, bài tập tiếp theo mà anh muốn giới thiệu đến em đó là bài tập mà BBL Flash Crawl à, Nó giống y chang những bài mà BBMS Front Last Call Em tập trước rồi tầng 1 Em tập từ tầng 1 thì cái bài này giống y chang không khác gì chơi chỉ khác nhau nó là BBL thôi BBL là cầm tạ nhét vô còn kia cầm cây chọt chọt chọt chọt chọt đó bài này khó tập hơn bài kia một chút nhưng mà nó chuyển động cũng êm mượt lắm em đã lắm em này tập chuyên về mông cái đùi sau nha đó nè để để để đùi gối vô đây giống y bài kia thôi không khác gì trơn hết á ờ, hai cái tay cầm vậy xong móc lên giật à, à. nhưng mà giật đều đều đây ha tới đây giữ lại đây không xong mình lên đó tới đây giữ đây nè trời ơi cảm giác đây ôi nó đã em gờ gờ gờ gờ anh các em không rồi anh anh anh đang đùi sao chứa mong mong là vậy nó mong nè đó ok nhũng lên một tí hả ừ đây đó đùi sao ui nó giật đã không trời trời trời trời trời à. nè à. À. đã lắm em trời ơi phê vô em anh chỉnh lại ghế đi chân em ngắn hơn anh mà vừa mà nằm được mà tính hết rồi, rồi sao vừa đó, tính hết rồi đó chính đang chút thôi nằm vô nằm nằm vô nằm vô nằm vô nằm vô, nằm vô đi rồi rồi dứt nổi không không nổi đỡ thôi làm gì căng rồi lên giữ đó cái chỗ này đã rồi không đó đúng rồi trời ơi, trời ơi nó đã trời ơi nó đã dò không trời ơi, chỗ này nè trời ơi bố ờ nó nó đã giò không sao trời ơi cái giò vậy trời ơi cái giò ở đây nè à. trời ơi cái giò em ờ trời ơi vậy giữ đó 10 cái thôi chứ mấy cái nữa nó chị nó nhiều quá à tập đi ờ. một ờ. xét vô lên nè ờ. một hai ba dạ ráng lên bốn ráng lên năm ráng lên sáu ráng lên bảy ba nữa ráng lên tám dạ. ờ. à, lên của em ơi ừ rồi chín cái đỡ nổi không tới đây rồi móc luôn móc luôn móc luôn giữ giữ ok giữ sát dạ. vòng vòng vô giữ sát luôn Thôi. Em thấy nó nặng hơn bất thường nhở Mấy cái túi nó nặng em Thế hả? rồi, được rồi, tốt không? Đây, này ha Ngon không, ngon không? Mấy cúi nặng lắm Mấy cúi anh đâu đỡ nhiều đâu Sai sai nghe Mấy cái đầu anh đỡ nhiều, mấy cúi đâu đỡ nhiều đâu Có mà anh thêm tạ thì đúng hơn Đâu có, nãy em tập vậy mà một hai ba vô Ừ, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ giữ giữ đó giữ đó giữ đó giữ đó nhả ra từ từ nè nhả ra nhả ra từ từ nhả ra từ từ rồi tập bình thường tập thêm năm cái nữa một hai ba rồi tập thêm 10 cái nữa Tập thêm 10 cái nữa Cố lên Một Tập đàng hoàng ơi Thả ra Chậm chậm thôi anh theo, thả chân thẳng ra Rồi Rồi tập thêm 8 nữa Tập chậm chậm thôi Không có tập gì giật vậy Tập chậm thôi Ờ à, đó Đúng rồi Ok Còn năm cái nữa Thả chân thẳng ra Thả chân thẳng ra Cái chân không có thẳng nè Thả tới đây coi Ờ Rồi móc cái năm cái nữa đi Một thở từ từ đúng rồi hai rồi ba ủa tao nhẹ vậy bốn rồi năm giữ lại rồi được rồi đó được rồi đó giữ lại rồi thả từ từ nghỉ rồi ok tốt Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với người tình cũ Nhưng mà nồng độ yêu nó sẽ khác Khối lượng tạ sẽ tăng lên một chút xíu tập đùi sao trời ơi trời ơi bữa nay chưa có tập đùi sao nhiều hiểu không rô rô rô bài cũ bài cũ em gì tập trên mới xíu vừa đuối vậy hả trời ơi xong hai set rồi chốt lại rồi vô cầm dứt tới đây nha bài này quan trọng là dứt phải dứt tới đây nha nè dứt nè dứt không có tay cầm đó trời ơi quên bài lú rồi <laughs> Không <laughs> Chưa Nhức yeah, Rất nổi lòng anh Cố Yếu thế Gì Rồi ok Bốn năm tục Rồi giật sâu vô Đó ừ Làm làm giật sâu vô Đó hai ba bốn năm sáu bảy giật sâu vô tám ok sâu chín ok mười giữ lại luôn đuối thả đúng thả ok vô vô thì rồi vô vô nè dứt dứt luôn nè vô một sau đó hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 Giữ Giữ Đuổi thả Đuổi thả Đuổi thả Rồi ok tốt Đổi bài Qua tập mông Chúng ta sẽ khép lại buổi tập tạ ngày hôm nay với một chiếc máy quyền thoại đã cũ, không có gì mới cả. Vô tập. Mong vô vô vô vô gần phun cây nha trời ạ gần phun cây kìa rồi dứt hai set một phun cây đầu cái ờ, ok rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok ok tốt phun cây kéo vào sao nó nhẹ vậy? Từ từ, bây giờ không bớt kéo lại Phun cây, ngồi nghỉ tới đi <laughs> Phun cây Tao đóng cho phun cây thật chừng Phun cây Rồi, vô, một, hai, ba một hai ba bốn năm sáu dạ! bảy tám chín một cái nữa rồi giờ lại cố lên mười hét to thế hét thì không có ra rồi ok rồi đổi lại reverse ok ok bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi khép lại khép lại rồi ok nhưng mà tí còn xét cuối đó rồi dứt dứt một rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ giữ rồi ép từ từ đi rồi ok tốt chia tay rồi chia tay các bạn trong buổi tập gym nha bây giờ chuẩn bị xuống dưới cardio bạn sẽ đạp thôi bạn sẽ đạp nhẹ nhàng 10 phút Sài Gòn hoa lệ anh không chọn ra đi Ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền Duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới Tứ trụ BBT ngạo khi một đời building là hiện thực nào phải bài thơ bốn năm hoàn công với tốc độ không ngờ cao ốc chọc trời xua tan đi truyền thống chiếm đất dân xây độc nhất giới chim mờ lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương tỏa là về ta khép nghiệp đế vương ý chí chỉ mơ như chất thép kiên cường vững bước tiên phong trên bước đường quê hương bi bi ti bùi giao thời thiêng liêng ngọn cờ đầu vang đăng cấp dẫn riêng bằng tất cả tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu phan thân thương định nghĩa chuông tôn khai niềm chim và sốt Chữ nhất đời chim Bằng tôn nghiêm phải vậy Dòng máu lạc hồng bi bí tí tuyên thề Xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam Dòng máu bữa nay tập đùi à, đau lắm mà sao mà uống tới hai gói vậy dạ đau lắm hả ừ. còn à, tập tập nhiều nó cũng hao quá ha thì rõ ràng làm nhiều hao sức lắm mà nó nhìn mặt tươi vậy được ăn được uống thì tươi chứ tập xong mà tươi vậy tập phê thì anh đi body mà uống uống mười lô mà nói chung cameraman ý kiến là nước vậy sao anh pha được hai gói réo là anh pha được đúng không? Ừ. Ý là anh tự tin chắc chắn là pha được rồi. Xong rồi. Bốn gói anh pha cũng được. Hả? Bốn gói anh pha cũng được. bảy ai làm Đâu, vậy? Pha xong lắc rồi đổ tiếp rồi lắc rồi đổ tiếp rồi lắc rồi đổ tiếp nữa. À, ai tự nhiên ai chơi pha nó cũng bớt ba. Thầy mà. Bậy quả không mà mấy em có thể em cầm cho cái nắp anh. Cầm cho cái nắp. Ừ. Điếm không? Không anh làm, làm gì căng thế tự nhiên sao tự nhiên kêu cầm cái nắp mà cầm cho nó lịch chứ Đánh rồi Tiếng chưa? Tiếng không? Tiếng không? Ôi, cái nóc nó cao cao Nóc cao, đúng rồi, vừa luôn nè Xong, được rồi một triệu Thiếu gì khách đã hát Thiếu Thiếu cách đã hát rồi mạnh vô lắc mà nó ra sao lắc thì phải lắc phải lắc cho nó ra chứ lắc không ra thì lắc làm gì không chờ nó ra vô miệng em nè nè đúng không bây giờ lắc thì giờ nó uống vô miệng chứ giờ anh lắc mạnh quá nó nó sụp tùm lum hết ra ngoài rồi ai lao đúng không thì vừa thôi cho nó cho nó đủ thôi đủ đủ đủ hòa tan thôi ừ. rồi nè mở đi anh anh mở đi anh mở 40 ra. protein trong tay người quân tử không sót bằng phải chết đúng chưa chín năm chín năm Cô Hơ mà Ủa hôm nay 25 gram hay Ủa chục, Cô đổi hả Ủa chục luôn Ghê ghê ghê Ghê ghê ghê Ờ gái uống 60 gram đầu tiên luôn ba Về là phục hồi luôn Để coi nhiêu calo Cái này chắc phải ba trăm mấy Một. Ừ. Thiệt ba trăm sáu Mở ra từ từ coi chừng dính bụi nắp Liếp một cái đi đó giúp nách nữa ok uống đi uống lần chắc nửa bình thôi chứ sao uống hết bình rồi thôi về à, về, về à, phục hồi massage này nọ đấm bóp rồi này kia xong hơi rồi tắm rửa các chưa kiểu. có người massage về nhà uống thêm nhiều nhiều limo điệp hơi vô để phục hồi nha với ea nữa trong trong ngày nè thôi cái đùi cơ cơ lắm nè nè đâu á ngày mai á ngày mai mới đâu nè nè một cái sực nè em đó tức là có một cái cọng cơ tròn tròn to to nằm đây nè mình ngồi mình lăn lặn mình mò mò đây đúng không <laughs> ủa thế sao em ấn anh mà anh đau mà anh ấn này anh mạnh mạnh thế trời à, không mò ra, ra cái cục cơ xong mình lật lật nó mới đã lăn lặn nó mới đã đó đó đó đau đó thôi được